đêm nằm lại nhớ mình ơi mình ơi nhớ thương mình nhiều đêm nằm lòng nghe thao thức không biết bây giờ mình ngủ chưa bao đời mình ơi sớm hôm nuôi mẹ già em nào một câu than thở thương lắm chỉ có mình